Chào tất cả anh em Ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở sòng sới là những anh em làm tay cái đúng không ạ? Thì ngày hôm nay cái bộ hột mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 Thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này khi anh em mà làm tay cái anh em sở hữu nó và dùng cái bộ hột này đi lắc ở tài, ở sòng sới thì cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em này và với cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở chúng tôi đó chính là cách lắc hột tài xỉu 2020 và cách lắc hột đi theo ý muốn lắc cái bộ hột tài xỉu này nó giữ tài giữ xỉu cho anh em này đó thì khi anh em mua bộ hột này rồi thì à, cơ sở chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao để anh em có thể lắc được cái bộ hột tài xỉu đó, lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn lắc bộ hột này tùy theo ý của anh em thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé nên là anh em yên tâm khi anh em ra sòng sới chơi thì ờ, anh em đến bất cứ sòng sới nào thì anh em không thể nào tránh khỏi thứ nhất là nam châm nương muối dọi đèn đúng không ạ ba cái này là ba cái thử tan tích thì bây giờ tôi sẽ thử luôn cho anh em Đó, đầu tiên là dọi đèn này hột cực kỳ là trong không tỉ vết luôn đúng không ạ nước muối thì nổi vớt hột này anh em rửa qua bằng nước này rồi anh em lau khô nam châm thì không ít không hề không hề ít các bạn thì vừa rồi đã test cho anh em xem là phần tăng tích của bộ tài xỉu này và bây giờ tôi sẽ đi và test cho anh em cái thứ tiên là cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu hai không không này nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ là 5 năm anh em nhé tài 446 234 xuống xỉu đúng không ạ Vâng, lên tứ ngũ thiên 456 này lên 135 không xỉu đúng không ạ lại lên tài 446 lại trong xỉu 135 bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé và bộ hột này đi rất là khôn Đó, không thể nào đoán được anh em sẽ lắc tài hay lắc xỉu thì uh, test luôn cho anh em xem cái cách lắc giữ tài dây xỉu của bên cơ sở của tôi xỉu giữ luôn xỉu cho anh em này đó vẫn là xỉu 116 đó báo nhất thì anh em xem là cái bộ một này nó lên đôi rất là nhiều anh em nhé thì anh em đi lắc cả sóng sới những cái chén bão như thế này anh em làm tay cái rất là cần thiết này rất là có lợi cho anh em làm tay cái anh em nhé thì ờ, cái video anh em xem thì anh em cũng đã biết cái bộ hột này nó hiệu quả nó chuẩn như thế nào khi anh em đi lắc đúng không tiếp tục lắc cho anh em lên tài giữ tài luôn cho anh em phải chén nữa này hai ba sáu vẫn tiếp tục tài vẫn là 236 lắc cảm tưởng như hột không đi luôn đúng không em đó 2 1 4 6 tài 11 1 đi đẩy tài 1 12 13 rất là nhiều rất là khôn anh em nhé tiếp tục tài 11 146 cảm tưởng như là hột không đi đúng không anh em rất là khó để đoán được lô hột này nó đi như thế nào đó 443 356 tiếp tục về báo báo tứ đúng anh em thì anh em xem video này thì anh em đã thấy cái độ hiệu quả của bộ tài xỉu 2020 này nó như thế nào rồi đúng không ạ thì em làm tay cái đi lắc mà sở hữu được cái bộ tài xỉu 2020 này và cái cách lắc hồ tài xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu cách lắc hồ tài xỉu nó đi theo ý muốn thì anh em hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 à, thì ngoài cái bộ đồ chơi bộ hồ tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi có rất nhiều những cái bộ đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở chúng tôi đang có và thị trường đang có hiện nay thì anh em à, có nhu cầu anh em hãy đến với cơ sở bên tôi video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đến đây thôi hẹn anh em ở các video tiếp theo thì anh em nhớ đăng ký kênh để anh em được à, cập nhật và xem những video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải anh em nhé xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi sòng sới luôn luôn chiến thắng